nắng <laughs> chỉ nhận được cô liêu mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mang tình anh không phải yêu thương người em gió này dặn lòng cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu cớ sao nữa anh lòng người vội quen hết chuyện đầu người quay bước người chẳng tiếc thương duyên anh sâu hơn em mang tình anh trao ai nào nhớ trời sinh ra kiếp ngỡ vòng người hai bên nước giữa dòng tình đời đừng trong phần người lòng đông nước chớ Cùng về đại dính nên mình thành đôi Dính luôn ba má hai nhà Xui gia kết ước thì đám cưới thì mừng thôi Đêm ước trăm năm, yêu thành đôi Nhật tới ta xăm ta sẽ ba cô nhau Hai ta người mơ hương tới mượn cho anh dưới London Tình ước trăm năm, duyên thằng đôi nhưng bái xa thầm ta thứ ba nhà Thing. more. ngày tháng bên anh em chẳng sung sướng từ nay hãy sống tốt bên người anh đã nhường đừng tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu có hay kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn hay nấy thương cho đến khi tàn hơi tớ vẫn thương thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối con đường thương em cho đến khi tàn hơi thở vẫn thương